FPT Plaza 2 chính thức mở bán giai đoạn 2 giá chỉ từ 1,7 tỷ một căn. Sở hữu lâu dài. Bàn giao vào quý 1 2023. Tiến độ thanh toán giãn, ngân hàng hỗ trợ lên tới 70%. Quỹ căn hộ giới hạn chỉ bán tháng 12 này. Liên hệ ngay hotline 0784860347 để biết thêm thông tin. FPT Plaza 2 gửi trọn ước mơ, khơi nguồn hạnh phúc mỗi cư dân sẽ cảm nhận sự khác biệt của môi trường sống, tự hào với không gian xanh ngập tràn. Nơi đây không chỉ là nơi sinh sống, nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn đem lại cơ hội đầu tư hấp dẫn. FPT Plaza 2 nằm ngay vị trí trung tâm của khu đô thị công nghệ FPT City Đà Nẵng, tại lạc trên đường Võ Chí Công, trục đường lớn FPT City với sân bay Đà Nẵng, đồng thời đi thẳng ra bãi tắm Tân Trà. Plaza 2 tọa lạc tại vị trí trung tâm của khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng. Vị trí lý tưởng, giao thông thuận tiện, 5 phút tới sân Golf Dunes, Montgomery. 5 phút tới trường quốc tế Singapore, SIS, trường quốc tế Hoa Kỳ, APU. 5 phút tới biển non nước và bãi tắm công cộng. 10 phút tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. 15 phút tới trung tâm thành phố Đà Nẵng. 15 phút tới phố cổ Hội An. Tiện ích tại FPT Plaza 2. Hồ bơi. Công viên nội khu. Phòng thể dục thể thao. Hotline tư vấn 0784860347. FPT Plaza 2 chính thức mở bán giai đoạn 2 giá chỉ từ 1,7 tỷ một căn. Sở hữu lâu dài. Bàn giao vào quý 1 2023. Tiến độ thanh toán giãn, ngân hàng hỗ trợ lên tới 70%. Quỹ căn hộ giới hạn chỉ bán tháng 12 này. Liên hệ ngay hotline 0784860347 để biết thêm thông tin. FPT Plaza 2 gửi trọn ước mơ, khơi nguồn hạnh phúc. Mỗi cư dân sẽ cảm nhận sự khác biệt của môi trường sống, tự hào với không gian xanh ngập tràn. Nơi đây không chỉ là nơi sinh sống, nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn đem lại cơ hội đầu tư hấp dẫn, FPT Plaza 2 nằm ngay vị trí trung tâm của khu đô thị công nghệ FPT City Đà Nẵng, tại lạc trên đường Võ Chí Công, trục đường lớn FPT City với sân bay Đà Nẵng, đồng thời đi thẳng ra bãi tắm Tân Trà. Plaza 2 tọa lạc tại vị trí trung tâm của khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng. Vị trí lý tưởng, giao thông thuận tiện. 5 phút tới sân golf Dunes, Montgomery. 5 phút tới trường quốc tế Singapore, SIS, trường quốc tế Hoa Kỳ, APU. 5 phút tới biển non nước và bãi tắm công cộng, 10 phút tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. 15 phút tới trung tâm thành phố Đà Nẵng. 15 phút tới phố cổ Hội An. Tiện ích tại FPT Plaza 2. Hồ bơi. Công viên nội khu. Phòng thể dục thể thao. Hotline tư vấn 0784860347.